chỉ một nháy phải không anh em và 66 nổ về chúng ta một nháy anh em ạ à. 88 ngày hôm nay nổ về chúng ta hai nháy anh em nhé niềm vui nhân đôi cho tất cả anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con 88 kép phải không ạ và cũng xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con ba càng 914 và những đầu lô tô một nháy hai nháy anh em nhé Vâng và ngày hôm qua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 Xin lỗi giải 3.4 anh em nhé. Tôi sẽ bắt con 5 này. Kết hợp với giải 4.1 thì tôi sẽ đi bắt con 1 này. Cầu kèo chạy rất chi là đẹp phải không anh em? 8 kép cho 1 ngày sau sẽ nổ về 81, 18 anh em ạ. À. Đây là những con số để cho anh em tham khảo bia hơi trả đá phải không ạ?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 Tương tự như vậy thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em tham khảo ngày mai. Không gấp cho 8 ngày sau sẽ nổ về con 08. Lót 80 anh em nhé. Đây là những con số để cho anh em tham khảo bia hơi trà đá phải không ạ? Mình đam mê trên từng con số anh em nhé. Thì hãy bỏ ra 5-10 điểm để thỏa mãn cái đam mê đó anh em ạ. Tương tự như vậy thì chúng ta đi vào công cụ phân tích dòng bạch kim xem con